Hải đang uh, ờ, xin chào bạn Sau đây Hải đang uh, ờ, xin xin hướng dẫn các bạn cách uh, làm lại khoen khi cần đây Hải đang uh, mới vệ sinh qua không cần phải kinh kỹ nữa nhìn kỹ rất mất nhiều thời, thời gian mà mình cũng không cần thiết ừ, Hải đang uh, sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cho nó đẹp Đấy. đẹp hơn uh, hơn mới luôn Đấy. lại uh, hợp lý đây các bạn này đang à, đã làm như này Đấy. Hải đang à, sẽ hướng dẫn các bạn Tiện Hải Đăng à, cũng giới thiệu qua thêm một cái sản phẩm của Hải Đăng ờ, vừa chế tạo được vừa chế ra cái keo keo chuyên để dùng để vào bát máy vào quen cần đang uh, chuẩn bị cho lên kệ thì các bạn uh, các bạn chuẩn bị uh, đây là rút chỉ này Đấy, và rút, rút chỉ trang trí Đấy, đang không, không giới thiệu nhiều về sản phẩm keo của Hải đăng nữa Đấy, vừa làm vừa Đây, đấy các bạn nhìn đặt các bạn đặt trước chỉ kim tuyến này đây các bạn nhìn ờ, cái ờ, cái này cái chỉ ngoài này. đấy để rút đi chỉ ngoài này thì các bạn đặt chỉ trước này hoặc đây dây rút đấy. bạn cuốn một vòng đây bạn ờ, giữ cả hai dây nó hơi vướng máy quay một chút đang đặt cả hai luôn Đó. bạn quấn ờ, nền trước rồi tí các bạn ờ, vào quen sau gà gáy các bạn đang ờ, làm đêm là nhiều còn quay ban ngày còn nhiều việc khác Đó để cho nó hơi vướng một chút à, chống vướng thì các bạn là làm tí băng dính các bạn dán này các bạn là đặt viền thì vừa phải các bạn không cần nhiều lắm đây cái ờ, dây rút ừ, hải đăng ờ, chế bằng ờ, cái hạt chặn đấy các bạn cái dây của hạt chặn đấy dây thép của hạt chặn hải đăng chế lại tận dụng lại không phải chế lại tận dụng lại cũng có tác dụng đấy các bạn quấn đoạn quấn chỉ này sẽ xe hết phần keo thừa keo ờ, có cái quen ờ, lần trước các bạn quen ờ, lần trước các bạn mới đầu mua cần về các bạn tháo quen ra thì nó sẽ còn những cái keo thừa keo bẩn thì các bạn phủ chỉ này đi coi như là nó che, che mất một phần che hết gần như hết keo của các bạn các bạn à, gấp cái dây này ra này, lên này. À. nếu dây chỉ thì các bạn không gấp được nhưng mà dây à, tận dụng cái dây quả dây thép của hạt chặn này thì nó gấp được mình tạo mình vặn về phía nào thì nó vặn được à. thì nó không bị vướng cắt cái chỉ thừa này đi các quấn đây là điểm giữa của hai cái uh, hai khoen này khoen hai chân các bạn nhé khoen hai chân Đấy. Đây, các bạn uh, các bạn uh, đến đoạn uh, giữa Đấy, giữa của khe của hai hai chân khoen ấy thì các bạn uh, bắt đầu với uh, tạo phối màu chỉ uh, trang trí vào ừ thì à, tiện thì các bạn cũng đánh dấu luôn vì cái này cần làm rồi thì bạn nhìn rõ cái vết của cái khoen cũ đây thì các bạn đánh dấu luôn tí các bạn đặt khoen nó dễ à, đang cũng đánh dấu luôn lấy một cái sợi chỉ để các bạn đánh dấu thì các bạn không phải ngắm chỉnh làm gì cái khoen cả các bạn chỉnh đặt cái được luôn Ờ, bạn chỉnh đúng vào cái giữa của cái chân quen cũ vết ờ, keo nó là nó để lại đây bạn à, bạn chỉnh cái chỉ này đúng giữa để em vừa chỉ thôi rồi bạn quấn để các bạn tí bạn à, đặt à, quen cái bạn rút chỉ đi đấy là cái kinh nghiệm của Hải Đăng thì thì đương nhiên là tất cả các khoen nó sẽ thẳng hàng nhau và song song nhau không bị lệch khoen này khoen cuối nó hơi bị vướng một chút rồi bây giờ các bạn à, thêm chỉ vào ừ, phối thêm à, phối hạn vắt chỉ trang trí qua Đấy, sang về này cuốn ờ, chỉ đen vào thì nó sẽ đè vào dính bạn dính cái chỉ trang trí là do đỡ vướng chút làm nó mất thời gian lắm với lại cái khoe này hơn cuối nó cũng hơi hơi vướng Ừ, các bạn đặt à, dây để rút đặt hai cái chỗ này đặt hai cái các bạn nhé các bạn cách xa nhau ra thì nó không bị vướng nhau Đó. đấy nó sẽ bị à, nó sẽ phủ che lớp keo cũ đi à, nó tôn được cái màu các bạn chưa vào quen Đấy. quấn hai lần chỉ rồi các bạn cắt rút bấm cái đầu à, chỉ thừa đấy đi các bạn đừng để dài quá à, bấm móng tay là rất hợp lý Đó. giấu đầu luôn các bạn nhé Đó, sẽ giấu đầu luôn các bạn ừ. cái à, nết hàn này không sợ các bạn nhé phủ keo thì nó vẫn hết bình thường ừ viên Đấy, thành viền luôn cái cần này là cần à, lưu máy ngang của à, bác ở Hải Phòng bác gửi về à, đang làm cho bác làm hết lại quen bác yêu cầu chỉ màu vàng đang phối màu ờ, vàng đen đang các bạn yêu cầu màu nào thì đang cũng có thôi vàng đen trắng đen trắng đen xanh xanh đen Đó. rút chỉ các bạn ờ, cho bằng chỉ không để các bạn đợi ờ, theo dõi nó lâu mất thời gian thì đang đặt luôn đầu này hải đang không quấn nữa đang à, sẽ đặt khoen luôn thì đây là cái khoen Đấy. các bạn à, lưu ý là chân quay lên à, ngọn chân này chân khe này quay lên dưới còn chân không khe quay lên trên Đấy, bạn đặt này nhìn này cái chỉ này các bạn được gióng Đấy. chuẩn luôn và cái ờ, chỗ này thì bạn không quấn băng dính nó không ăn các bạn dùng một cái dây chun dây nịt các bạn ờ, cố định lại cái chân quen để quen ờ, nó không bị trôi các bạn vào chỉ nó không bị trôi Đó. Đấy, bạn cố định được rồi các bạn à, hơi dịch dịch quen Đấy, bạn cuốn nó trôi không vấn đề gì bạn dịch quen lại cuốn sang bên này một ít đệm tay xuống này làm một vòng xong bạn luồn dây rồi rồi các bạn à, quấn chỉ quen thế là các bạn hoàn thành luôn à, xong quấn này thì không phải phối màu đâu các bạn nhé vì các bạn à, phối ở dưới rồi các bạn phối ở dưới rồi thì không cần à, phối màu nữa là bên này bên này hải đang chưa rút nên là bạn cuốn bên này trước thật ra cuốn bên nào trước cũng được không vấn đề gì nhưng mà tránh nó đè tí nữa các bạn khó rút thôi con Rồi các bạn là các cái chỉ thừa đi này. nó vừa bị đứt cái dây chun để cố định khoe này các bạn đang dùng nhiều quá rồi các bạn quấn nó sẽ tự lên xong các bạn phủ keo keo của hải đăng đây hải đăng à, sẽ phủ keo này đặc tính là tỷ lệ 11 và thời gian khô rất nhanh chỉ tầm ờ, một tiếng đổ lại là nó đã khô rồi vào mùa hè và mùa đông thì chỉ đắp hơn tiếng tí thôi các bạn quấn đến đây thì que nó đã chặt rồi thì các bạn tháo có thể tháo ờ, tháo dây uh, ờ, chu này ra và các bạn ờ, đặt dây rút chỉ là cái dây rút này bên kia làm tương tự thôi các bạn nhé không có gì cả đơn giản vậy là các bạn đã lên được cái khoen khá hợp lý các bạn không phải vệ sinh keo nhiều cần các bạn lại đẹp hơn mới cái vết nối này thì không vấn đề gì đâu bạn ha các bạn phủ keo là đều nó sẽ phẳng và đều mịn hết cắt đây Ờ, rút được rồi, Đó. Rồi, các bạn là ờ, cắt cái chỉ này bạn rút lại cho chặt tí chặt tay đấy các bạn cắt chỉ Vậy là các bạn đã làm xong cái khoen à, rất là ok ờ, Hải Đăng sẽ làm thêm ờ, phần bên này Hải Đăng ờ, xin chào hẹn gặp lại, các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Fishing